Xin giới thiệu với anh em một cái ờ, cách chơi tài xỉu bịp Mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả Khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái bộ hột này vào Với cái bộ hột này chúng ta có thể làm được rất nhiều điều Ví dụ như là trường hợp tay trong tay xỉu ấy Khi người ta lắc như này Lắc xong rồi lúc đó Nhà cái lắc xong rồi thì lúc đó là tay con người ta mới đặt tiền nếu như mà biết được ở bên trong tài hay xỉu nó là chiếm 80% rồi nhưng mà bây giờ khi người ta đặt xuống rồi là đặt uh, tiền xuống rồi mình muốn cho về tài hay về xỉu có là điều khiển được cái bộ hột này nó mới là điều quan trọng ví dụ như bây giờ đang là xỉu như này mà tay con người ta đặt xuống xỉu thì chúng ta bắt buộc phải khui nhưng mà có một cái phương án khác giúp anh em vẫn có thể đưa qua đi lại được mà không phải là dùng đến đồ điều khiển nay tôi sẽ hướng dẫn anh em một cái cách chơi rất là đơn giản thôi thường thường khi chúng ta lắc như thế này bên trong nó chỉ là hên xui bây giờ tôi muốn cho nó qua xỉu chẳng hạn đó nó lên xỉu hoặc là tôi muốn đưa qua tài cũng rất đơn giản thôi đó tiếp tục rồi, bây giờ tôi không biết ở bên trong này tài hay xỉu tay con người ta đặt xuống tài nhiều quá tôi sẽ đưa qua xỉu khi người ta đặt xuống tài rồi tôi sẽ đưa qua xỉu như thế này còn nếu như trường hợp mà người ta đặt xuống xỉu rồi tôi lại đưa qua tài đó đơn giản thôi nha cái thao tác thì rất là dễ khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái um, bộ hột này vào trong cái ba cái hột này thì nó có một hột là hột có tang có là hột nam châm tôi nói luôn là hột nam châm đây tôi sẽ thử cho anh em xem một hột là hột nam châm sẽ bị dính này còn hai hột này là hột thường không dính không hít nắp chén hoàn toàn bình thường Đó, chỉ có một hột này là hột châm thôi cách chơi rất là đơn giản chúng ta sử dụng cái nhẫn đây nó là chính là cái nhẫn nhẫn nam châm hay còn gọi là nhẫn à, hai chiều nhẫn tài xỉu một cái nhẫn rất là đẹp nhìn như nhẫn vàng khi lắc bây giờ chúng ta khi lắc này chúng ta sẽ lắc cho hột quay về phía mình bây giờ tôi không biết ở bên trong nó là tài hay xỉu khi tay con người ta đặt xuống xỉu tôi sẽ đưa qua tài đây như trường hợp này thì muốn lên tài thì nó khó một chút bởi vì nó lên con nhất và con à, con nhị và con à, lục rồi thế tôi sẽ khui rồi tôi bỏ chén này đi tôi thử chén khác đây rồi tôi vừa chỉ cần đưa tay qua thôi là nó biết bên trong này nó lên con nhất này đó bây giờ tôi muốn qua xỉu tôi đưa lên nó sẽ qua xỉu lên con nhất chính xác nhá còn vâng, tôi muốn có tài đưa tay xuống là nó có tài Đó. chính xác không anh em đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và áp dụng cho những anh em nào làm cái với cái phương ờ, án chơi như này thì rất là hữu hiệu cho anh em nào làm cái đây nó chính là nhẫn tài xỉu một cái nhẫn rất là đẹp Đó. chỉ cần anh em có nhẫn này và kết hợp thêm một hột ở trong kia thôi là cơ hội chiến thắng của anh em rất là cao rồi anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái ờ, bộ sản phẩm nhẫn tài xỉu hay là còn gọi là nhẫn hai chiều này thì hãy gọi tôi qua số điện thoại đây nhé 0902 42 0042 Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này